À, kính chào tất cả quý anh chị trong ngành nhôm kính à, Rất là vui lại được gặp lại quý anh chị trên cái kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu à, Và kính thưa quý anh chị kết thúc cái chuỗi series video về máy phay đầu đố thay dao nhanh à, Và bắt đầu từ cái video này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý anh chị các cái kinh nghiệm và các cái kiến thức về các cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, quý anh chị ạ và kính gửi đến quý anh chị à, một cái bộ tiêu chí à, để chúng ta làm vốn khi chúng ta à, đi tham khảo hoặc cho chúng ta có nhu cầu tìm hiểu các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường và ngay từ đầu video này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho quý anh chị à, đầy đủ một cái bộ tiêu chí hay còn gọi là một cái bộ thông số về uh, chiếc máy cắt nhôm hai đầu và như trên màn ảnh nhỏ quý chị quý vị anh chị chúng ta đang nhìn thấy à, đây là chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 thế thì à, làm sao à, để quý vị anh chị khi chúng ta chỉ cần qua một cái bức ảnh là chúng ta đã biết được là cái máy của mình đang tham khảo nó là cái dòng hàng loại rẻ tiền nhất hay nó là hàng tầm trung hay nó là những cái hàng tầm cao cấp ạ à. thì kính gửi đến quý anh chị thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý anh chị một cái bộ tiêu chí khi mà quý anh chị chúng ta tham khảo thì chúng ta nên à, yêu cầu cái đơn vị bán bán hàng báo giá theo một cái tiêu chí cái nhu cầu mà quý anh chị chúng ta đưa ra quý anh chị ạ và à, cái tiêu chí đầu tiên máy cắt nhôm hai đầu gửi đến cho quý anh chị cái bộ tiêu chí đầu tiên là là à, nguồn gốc xuất xứ quý anh chị nhé <coughs> à, hàng máy cắt nhôm hai đầu hiện nay trên thị trường nó có hai loại hàng ở ờ, 90% nó là hàng nhập khẩu và 10% ở ờ, nó là hàng Việt Nam cái vấn đề hàng Việt Nam ờ, đơn vị nào sản xuất đơn vị nào lắp ráp và quảng cáo đấy là hàng nhập khẩu thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xin phép với quý anh chị là sẽ không chia sẻ vào câu chuyện này bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của đơn vị khác quý vị anh chị ạ và máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ tập trung làm sao để cho quý anh chị phân biệt được à, đâu là một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu nhập khẩu à, đâu là một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, hàng tầm rẻ tiền tầm trung và tầm cao cấp thì à, đầu tiên khi chúng ta mua máy này chúng ta yêu cầu rõ ràng à, em báo giá cho anh một chiếc máy cắt nhôm hai đầu hàng nhập khẩu hàng nhập khẩu và sơn là sơn tỉnh điện à, thứ ba là thân bệ máy thì trên thị trường hiện nay có vài loại thân bệ máy thì chúng ta nên để ý là cái thân máy nào mà nó có kết cấu thân hộp bè kép như này nó là tương đối chắc chắn và nó là cái dòng hàng à, kết cấu tiêu chuẩn quý, quý vị anh chị nhé kết cấu tiêu chuẩn để đảm bảo cho quý vị anh chị chúng ta dùng trong cái thời gian lâu dài à, cái thân bệ máy nó không bị cong vênh quý vị anh chị ạ và tiếp theo cái phần thân máy thì à, đi lên cái phần à, đầu máy thì tùy từng cái loại máy à, 08 hay máy 09 thì nó sẽ có kết cấu khác nhau thì à, máy cắt nhôm hai đầu của Thành Chả ví dụ điển hình cho quý anh chị đó là cái máy 09 thì quý chị anh à, quý vị anh chị yêu cầu thêm này là máy cắt nhôm hai đầu 09 à, có một mặt bích đằng trước bằng thép hay hai mặt bích là bằng thép bởi vì trên thị trường hiện nay nó có một loại đó là mặt trước bích bằng thép và mặt đằng sau đó là bằng trụ gang quý vị anh chị ạ thì cái loại mà mặt bích à, hai mặt bích trước sau bằng thép ấy, thì nó sẽ bền hơn chắc chắn hơn thì à, quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn qua đây ạ thì kính gửi quý anh chị đây là cái máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 quý vị anh chị nhé đây là mặt đằng trước của nó bằng thép này mặt đằng sau đây quý vị anh chị này nó cũng bằng thép đây ạ à, đây quý vị anh chị này nó có kiểu kết cấu là hai mặt bích bằng thép và à, đối với cái dòng sản phẩm mà có hai cái mặt bích trước sau bằng thép đây quý vị anh chị này thì à, chúng ta là rẻ chỉnh góc hơn quý vị anh chị nhé và máy nó bền hơn à, chắc chắn hơn so với cái loại là một mặt bích trước bằng thép một mặt bích đằng sau là bằng trụ gang đây quý vị anh chị này à, cái loại bên đây là cũng là 09 lưỡi 500 nhưng nó có một loại là mặt bích trước bằng thép này đây mặt bích trước bằng thép này mặt bích sau bằng trụ gang piston đẩy là piston đứng quý vị chị nhá đây ạ đây ạ đây ạ đằng sau đây nó là bằng trụ gang này và piston đẩy là piston đứng thì chúng ta à, yêu thích cái kết cấu là hai mặt bích trước sau bằng thép thì chúng ta yêu cầu còn chúng ta yêu thích mà đằng sau là bằng trụ gang thì chúng ta yêu cầu à, đại đa phần thị trường bây giờ đang bán là một mặt bích trước bằng thép và một mặt bích đằng sau bằng trụ gang quý vị anh chị ạ à, một mặt bích đằng sau là bằng trụ gang quý vị anh chị nhé và à, cái giá thành nó chỉ chênh nhau à, 2 đến 3 triệu thôi quý vị anh chị ạ à, và tiếp theo à, qua cái phần mặt bích thì chúng ta yêu cầu là kết cấu thông số kỹ thuật của cái đầu máy là đầu máy nó có hai loại một loại là motor liền trục thì đại đa phần nó là motor vuông người ta hay quảng cáo cho quý quý vị anh chị á là motor vuông công nghệ của ý thì chúng ta cứ hiểu nó là motor liền trục quý vị anh chị nhé và một loại kết cấu thứ hai nó là motor chạy qua dây cu loa à, motor chạy qua dây cu loa thì nó có kết cấu như này đây quý vị anh chị này à, đây là kết cấu motor chạy qua dây cu loa này quý vị anh chị này đây ạ à cũng như là motor đây này motor quay nó sẽ làm cho cái dây cu loa này quay là cái cu bu để quay và lưỡi bắt liền vào vào cái bu đây quý vị anh chị này tức là motor và cái hệ thống chuyển động của cái lưỡi này này nó tách bạch nhau ra nó rời nhau ra và một loại là motor vuông liền trục thì à, cái này nó là của nó là motor vuông mà cái lưỡi của nó lắp ngay vào cái rô to đây quý vị anh chị này à, máy cắt nhôm hai đầu sẽ gửi hình ảnh đến cho quý chị à, quý vị anh chị chúng ta nhìn ạ thì hiện nay trên thị trường thì cái này thì chắc là quý vị anh chị đã xem những video trước thì chúng ta đã phân biệt được loại nào tốt hơn rồi quý vị anh chị nhé à, và tiếp theo à, cái phần kết cấu của đầu máy thì cái vấn đề mà chúng ta không được phép quên khi tham khảo những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 là chúng ta phải hỏi kích thước khẩu độ cắt của máy quý vị anh chị ạ với những cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 hàng à, à, nội địa đi thì cái khẩu độ cắt của nó nó sẽ cắt được cái bản nhôm rộng nhất là 17 phân hoặc hơn một chút và chiều cao của nó sẽ cắt được 29 phân à, xin mời quý vị anh chị chúng ta cùng nhìn thực tế bởi vì đây là thông số máy chúng ta nên trải nghiệm thực tế quý vị anh chị ạ à, đây quý vị anh chị này thì cái chiếc máy này này nó cắt ra cho quý vị anh chị cái bản nhôm rộng nhất là đâu đấy 17 phân rưỡi quý vị anh chị nhé đây 17 phân rưỡi và chiều cao này à, chiều cao của cái cây nhôm nó chẳng có thể cắt cho quý vị anh chị được là 33 phân nhưng chúng ta không tính 33 phân mà chúng ta sẽ phải tính là nó chỉ tầm 30 phân thôi quý vị anh chị nhé à, lý do là khi chúng ta cắt chéo ấy, thì cái đầu máy để chéo ra à, một số các dòng máy 08 ấy, nó có sự khác biệt rất rõ ràng à, cái vấn đề thông số cắt này này quý vị anh chị này à, nó chính là cái ưu điểm chính khi chúng ta đầu tư cái con máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 à, có nghĩa là khi chúng ta xác định mua một cái máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 có nghĩa là cái khẩu độ cắt bản nhôm rộng là cái quý vị anh chị cần nhất quý vị anh chị nhé cần nhất là cái khẩu độ cắt thì nói như thế để quý vị anh chị hiểu rằng một điều là hiện nay thị trường có một số à, các anh em người ta bán những con máy 09 lưỡi 450 hoặc là 08 lưỡi 450 thì quý vị anh chị sẽ phải hiểu là cái khẩu độ cắt của nó rất là ngắn à, nó không thể cắt được cái 100% nó không thể cắt đứt được cái bản nhôm phào à, của thằng PMA 13 phân là không cắt được bởi vì nó chỉ cắt được cái bản nhôm rộng nhất là 12 phân rưỡi thôi quý vị anh chị nhé và à, tiếp theo là chúng ta yêu cầu cái hệ thống tủ điện của máy thì chúng ta cần thì chúng ta yêu cầu là điện chin hay là điện uh, DLC uh, có uh, cục đổi nguồn hoặc là như thế nào đấy thì chúng ta yêu cầu rõ ràng uh, như trên màn ảnh nhỏ quý vị anh chị đang nhìn ạ à. đây ạ à, đây là hệ thống điện của chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 này yeah. thì quý vị anh chị nhìn này à, trên đây là cái bảng điều khiển à, cái hệ thống tủ điện á, nó sẽ có hai khoang nó sẽ có điện là DLC hoặc là điện chin à, ví dụ à, đây là điện chin này à, điện DLC thì cũng có luôn quý vị chị này đây ạ à, Thì kính gửi quý vị anh chị á, đây là hệ thống điện DLC này quý vị anh chị này à, Hệ thống điện DLC này, à, tất cả là DLC và có đổi nguồn này Hoặc quý vị anh chị chúng ta thích cái hệ thống điện chin Hay quý vị anh chị chúng ta thích hệ thống điện chin này Thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, có đầy đủ một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 Và có tất cả các hệ thống điện à, mà quý vị anh chị chúng ta yêu cầu Và các cái hệ thống điện chin hay điện DLC này à, sẽ có giá thành là À, như nhau quý vị anh chị nhé nó sẽ không khác nhau giá tiền bởi vì tại sao lại à, giống nhau giá tiền à, kính gửi quý anh chị anh chị ấy, một cái hệ thống điện trong một cái chiếc máy cắt nhôm á, mà nó chỉ chênh nhau 1 đến 300 nghìn thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ xem nó là gì à, nó là bằng tiền nhau quý vị anh chị nhé bởi vì cái sự chênh lệch nhau 1 2 300 nghìn nó rất là bé so với một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 với cái giá thành từ 70 triệu trở lên quý vị anh chị ạ còn cái việc à, một số anh em đơn vị khác người ta bán hàng theo kiểu là à, cái hệ thống điện chin thì 70 triệu hệ thống điện DLC thì 90 triệu Tuy quý vị anh chị chúng ta lựa chọn á thì đấy là cái hình thức kinh doanh theo kiểu là nắn gần nhau thôi quý vị anh chị nhé bởi vì người ta nắm bắt tâm lý khách hàng ai đi muốn đi mua cũng muốn mong muốn mua được một cái máy tốt không ai muốn mong muốn mua máy rẻ đâu thì người ta sẽ để cái sự lựa chọn đấy à, cân nhắc đấy cho quý vị anh chị quý vị anh chị ạ và máy cắt nhôm hai đầu phú thành à, sẽ công bố cho quý chị quý vị anh chị cái thông tin thực để quý vị anh chị hoàn toàn thoải mái và đạt một cái tâm lý cao nhất khi chúng ta à, có nhu cầu đầu tư và tham khảo những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường tránh những cái trường hợp quý vị anh chị chúng ta mua máy trong cái trường hợp là hoang mang à, mua máy đắt thì lại bị chê là mua giá cao mà mua máy giá rẻ thì lại bị chê là à, máy đều quý vị anh chị ạ nó rất là khổ và nó rất là vất vả cho quý vị anh chị à, bởi vì làm sao ạ bởi vì đáng lẽ quý vị anh chị là thà là thượng đế người bán hàng sản phải có nghĩa vụ cung cấp và làm sáng tỏ các vấn đề vì quý anh chị đang quan tâm nhưng cái à, thực tại hiện nay á, thì à, một số anh em kinh doanh máy chưa làm được đấy và hy vọng quý anh vị anh chị á, qua những cái kênh thông tin chính thức của công ty này thì quý anh chị à, chúng ta sẽ hiểu thêm hơn à, về cái dòng máy cắt nhôm hai đầu và à, tổng kết lại cái video phần 1 này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, muốn nhắc lại cho quý anh chị khi chúng ta à, tham khảo máy chúng ta cần phải quan tâm thông số và chúng ta yêu cầu báo giá một cái máy cắt nhôm hai đầu theo thông số như sau à, ví dụ đây là một cái máy cắt nhôm hai đầu 09 này à, quý vị anh chị yêu cầu một cái máy mà nó cắt à, loại tốt một chút tầm trung trung đấy thì chúng ta yêu cầu này à, em báo giá cho anh một cái máy cắt nhôm hai đầu 09 lưỡi 500 hàng nhập khẩu thứ hai là hàng nhập khẩu thứ ba là thân hộp bẹ kép đây với quý vị anh chị này thân hộp bẹ kép thì thân hộp bẹ kép nó cũng sẽ có hai loại nhé loại 50 phân và loại 60 phân và à, mặt bích này là hai mặt bích thép này quý vị anh chị này mặt bích là mặt hai mặt bích thép này và đầu máy là motor chạy qua dây cu loa hay là motor vuông và khẩu độ cắt là bản nhôm rộng là 17 phân rưỡi chiều cao là 33 phân và hệ thống điện là chin hoặc là à, DLC và khi mà quý vị anh chị yêu cầu cái báo giá như thế thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, à, tin tưởng một việc là cái người bán hàng á, người ta sẽ hiểu là à, à có một cái ông khách hàng hiểu biết về máy thì người ta sẽ à, báo giá cho quý vị anh chị trên một cái trường hợp là gì ạ cái thông tin về giá nó tin cậy nhất quý vị anh chị ạ và cùng gửi đến cho quý anh chị à, quý vị anh chị một cái giá chính thức của chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, có thông số kỹ thuật là hàng nhập khẩu sơn tỉnh điện và thân bệ máy là thân hộp bệ kép có chiều rộng giữa hai trục dây là cỡ lớn nhất là 60 phân à, Máy là có hai mặt bích đằng trước và đằng sau là đều bằng bệ thép Motor là motor chạy qua dây gu loa Có động cơ công suất là 3kW Hệ thống điện của chiếc máy này là hệ thống điện chin Và có một chiếc nữa là hệ thống điện DLC cho quý, anh, quý vị anh chị lựa chọn và giá cả là như nhau và à, cái giá chính thức gửi đến quý vị anh chị đó là ở ờ, à, 78 triệu quý vị anh chị nhé Nó có giá chính thức là 78 triệu Và máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, rất là vui à, nếu nhận được cuộc gọi của, của quý anh chị à, Chúng ta tìm hiểu về cái máy cắt nhôm hai đầu à, 09 lưỡi 500 này à, Hẹn gặp lại quý, quý vị anh chị ở trên video phần 2 à, Trên video phần 2 máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho quý vị anh chị từng cái tiêu chí một như thế nào là tốt, như thế nào là đạt chuẩn, như thế nào là chưa chuẩn. Và video phần 2 chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái phần à, thân máy và cái phần hai cái mặt bích thép của máy. À, xin chào quý vị anh chị.